Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình. Thì um, hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu của bảng B series C Games nữa 32 nữa nha anh em. Thì trước khi mình vào nhận định cho anh em á thì anh em thấy ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em ba trận đó là trận thằng Brighton và thằng trận thằng AS Roma với trận Real Madrid thì trong ba cái trận này ngày hôm qua thì mình đã cho anh em cái mã kèo nằm thằng Brighton và nằm tài thì anh em đã hấp full cái mã kèo Brighton ngày hôm qua nè thêm cái mã kèo Real Madrid thì mình cho anh em nằm thằng Real Madrid và nằm tài đó và nằm thêm Real Madrid chấp góc nữa thì trận ngày này ngày hôm qua anh em đã hấp full cái mã kèo Real Madrid trong ngày hôm qua luôn nha còn trận AS Roma thì mình cho anh em nằm AC Milan nhưng mà cái trận này với cái số một đều thì anh em cũng dẫn hòa kèo thì đây anh em thấy ngày hôm qua mà mình nhận định trong nhóm cho anh em rất là nhiều mã kèo để anh em hút full trong ngày hôm qua luôn nha từ à, giải SEA Games tới à, giải à, ngoại hạng Anh luôn nha anh em thì ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em là cái trận U20 Indo trước nè là cho anh em nằm hai Indo trừ chấp 2 và hiệp 1 là Indo chấp 0,75 thì trận này qua Indo ăn với cái tỷ số là 3-0 thì anh em đã húp được mã kèo Indo và cái mã kèo West Ham á, thì mình cho anh em nằm cái mã kèo là tài West Ham 2,25 và hiệp 1 tài 0,75 mình chỉ cho anh em nằm mã kèo tài trong trận ngày hôm qua thôi nha thì ngày hôm qua anh em đã húp full được cái mã kèo tài West Ham nữa nè trong khi đó tới trận của Leipzig thì mình cho anh em nằm Leipzig chấp 1,25 và tài 3 hiệp 1 anh em nằm Leipzig nữa thì à, trận này anh em hút được cái mã kèo là Lepchip uh, ờ, chấp 0.5 hiệp 1 là mà anh em gãi mã tài anh em gãi mã Lepchip uh, 0.25 nhưng mà anh em húp đợi được thằng chip chấp góc nha. Thì nói chung ngày hôm qua trận chip thì anh em cũng dẫn qua kèo. Tới cái trận của thằng uh, Brentford thì mình cho anh em nằm tài. Nằm tài là 2.25 2,25 nguyên trận nha anh em thì trận này anh em cũng đã húp nè tại hiệp 1 thì anh em quà à, hiệp 1 thì mình cho anh em nằm cái mã kèo làm à, tài hiệp 1 một quà thì hiệp 1 có một trái anh em đã quà kèo còn trận bờ tình thì mình thấy à, mình cho anh em nằm mã kèo là bờ tình chấp 0.75 nè nằm tại 2.5 nè đó trong khi đó hiệp 1 anh em đã húp full thằng bờ tình rồi thêm cái kèo Real thì mình cho anh em nằm thằng Real chấp 2.5 nè nằm thằng Real hiệp 1 chấp ờ, một trái mà hiệp 1 là Real đã ăn với cái tỷ số là 3-1 rồi và nằm thêm cái mã Real chấp hai góc nữa đó hiệp 1 không là đã có bốn góc thì anh em đã hút full cái mã kèo Real ờ, trong cái trận này nữa nha thì đó tối ngày hôm qua thì anh em lãi rất là nhiều đây anh, anh em thấy anh em trong nhóm nhắn tin rất là nhiều thì những cái mã kèo mà mình nhận trên để nhận định á, trên video cho anh em nhiều khi á nhưng mà mình cho trong nhóm khác nha giống như cái trận AS Roma mình nhận định trên video cho anh em nhưng mà tới cái lúc có đội hình ra sân đó, mình đâu có cho anh em trong nhóm à, đánh cái trận AS Roma rồi mình nghi là nó sẽ thủ hòa đó thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên vào nhóm để anh em có thể nhận được những cái mã kèo chính xác hơn còn những cái mã kèo mà giống như mình nhận định trên video cho anh em là để anh em tham khảo qua cái trận đấu đó thôi chứ chưa có cái tỷ lệ kèo chính xác và chưa có cái đội hình chính thức thì mình đâu có cập nhật cái kèo ờ, chính xác cho anh em trên video được thì bởi vậy tới giờ bóng lăn cách khoảng 15 phút thì mình mới có cái kèo chính xác và cập nhật lên nhóm cho anh em để anh em có thể vô những mã kèo đó nha thì anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề vào nhóm của mình để chơi được nhiều mã kèo hơn hoặc là có thể đăng ký trang để anh em chơi một cách hiệu quả hơn giống như ngày hôm qua cái thằng Real rất là nhiều anh em nằm thằng Real chấp 2.5 thua nè nhưng mà mình nằm thêm Real hiệp 1 và Real chấp góc hiệp 1 và chấp góc cả trận á, thì anh em cũng đã hút full mã kèo Real chấp góc trong ngày hôm qua đó còn anh em nằm trên nằm tài thì anh em cũng vẫn bị lỗ like nha bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký trang để anh em chia phối vốn ra đều để anh em dễ đánh hơn đó thì anh em nào cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc là Telegram của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm hoặc là đăng ký trang để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn. Thì bây giờ mình sẽ nhận định cho anh em cái trận giữa CRM 32 trận đấu um, của bảng B nha anh em đó là Việt Nam và Lào diễn ra vào lúc 19 giờ tối chiều hôm nay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 trong 10 trận gần nhất U22 Việt Nam chỉ để thua thằng à, Indonesia trước um, 2019 thôi đúng thua chỉ đúng một trận thôi còn Việt Nam thắng 8 trận và đẩy hòa một trận trước thằng à, à Thái Lan với tỷ số 2 đều Thái Lan thì ngang tầm với Việt Nam rồi thì trận đấu hòa thì anh em cũng không có gì để thắc mắc hết nhưng mà anh em thấy trong cái chuỗi thắng trước đó thì um, Việt Nam đang có một cái chuỗi trận thắng là 8 trận thắng liền luôn nha anh em đó thì anh em thấy cái phong độ của Việt Nam cực kỳ tốt trong uh, 10 trận gần nhất còn trong khi đó, anh em thấy bên phía Lào á, Lào chỉ thắng được thằng Brunei với tỷ số 3-0 là thắng được thằng thắng nói chung thắng được thằng Brunei trên lượt đi và lượt lẫn lượt về luôn. Còn bao nhiêu thì Lào toàn là thua không anh em thấy không? Thua Indo 4-0 là thua Thái Lan 2-0 và thua Việt Nam 6-1 thì anh em thấy trong cái lần gặp nhau gần nhất ở không ở à, năm 2019 á thì đội tuyển Lào của thua thằng à, Việt Nam với cái tỷ số 6-1 nhưng mà cái lúc đó cái lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam không có hay bằng bây giờ nha nè bây giờ lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam lên rất là nhiều cầu thủ đang chơi cho mấy cái câu lạc bộ giống như Hà Nội TNT nè hoặc là à, Viettel đồ rất là hay nha thì bởi vậy trong cái trận này Việt Nam ti chấp với mã kèo hơi thấp so với cái trận rồi nha anh em trận rồi là hình như à, Việt Nam chấp Lào tới ba trái ba trái rưỡi luôn anh em nhưng mà trận này Việt Nam chỉ chấp hai trái rưỡi nhưng mà chấp thấp mà anh em vô cái mã kèo Việt Nam thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo cũng sẽ cao hơn thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất mà Việt Nam ăn 6-1 cho anh em xem đây thì à, trận đó hiệp 2 hiệp 1 là Việt Nam đã ăn với cái tỷ số là 2-0 qua hiệp 2 Việt Nam nâng lên cái tỷ số là 6-1 luôn nha anh em. Vào phút thứ ba là Nguyễn Tiến Linh đã ghi bàn thắng đầu tiên vào phút thứ 17 là Tiến Linh vẫn ghi bàn thắng thứ hai. Ở trong khi đó cái lứa cầu thủ trong cái năm 2019 đó là còn Trọng Hoàng vẫn còn đang đá nha anh em đây. Anh em thấy Quang Hải là cái người ghi bàn thắng cuối cùng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 Việt Nam cao hơn Lào rất là nhiều đưa với cái mã kèo là Việt Nam chấp 2.5 và tài xỉu 3.5 thì anh em thấy trong cái bảng A của ngày hôm qua thì à, cái trận à, hai cái trận khai mạc đầu tiên đó là thằng à, Indonesia và thằng Philippines thì thằng Indo có thắng với cái tỷ số là 3-0 nha anh em 3-0 và thằng Campuchia hình như là nó thắng cũng vẫn 3-0 hay là 4-0 gì đó anh em đó thì anh em thấy trong hai lượt trận ngày hôm qua thì um, trận Campuchia và trận Philippines thì nó ờ, Indo thì chưa có nổ tài được nha anh em chưa có nổ tài được thì trong hai thằng đó nó ra tài xỉu tới phẩy 3,25 ờ, nhưng mà nó mỗi trận nó chỉ có 3 bàn thắng thôi thì chưa có trận nào nổ tài được đó thì trong trận Việt Nam này đã chấp tới hai trái rưỡi và tài xỉu nó ba trái rưỡi thì trong liệu Việt Nam có thể nổ tài được trong trận này không thì nếu mà theo mình á mình dự đoán trong cái trận này thằng Việt Nam có thể ăn với cái cách biệt là ờ, từ 3 bàn đến 4 bàn thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Việt Nam được nè. Tài xỉu thì anh em sẽ đánh rung thì nó sẽ hợp lệ hơn. Giống như thằng Campuchia um, với thằng um, Indo ngày hôm qua, nếu mà anh em xem thì anh em có thể chờ kèo hạ. Anh em nào mà chơi trang thì có thể chờ kèo hạ vào thì anh em ăn full kèo luôn nha. Nó ghi bàn vào cái phút thứ 40 không nha anh em. Hồi qua giống như thằng Indo thì nó có một bàn thắng vào phút thứ 45 uh, cộng 1. Còn trong khi đó thằng Campuchia vào phút thứ 43 44 á, nó mới có ghi được hai bàn thắng trong hiệp 1 đó thì anh em thấy thôi ờ, nếu mà ngày hôm qua anh em có thể chờ hạ kèo xuống anh em vào những cái mã kèo trên hoặc tài thì cái tỷ lệ anh em hút kèo full hơn thì anh em giống như cái kèo ờ, Đông Nam Á này á, thì nó thường thường nó sẽ ghi kèo ghi bàn vào phút thứ um, à, gần cuối hiệp 1 hoặc là có thể nó qua đầu hiệp 2 nó mới ghi bàn không anh em anh em thấy đa số một chục trận thì nó sẽ là tầm 6 7 trận nó sẽ ghi bàn vào đầu hiệp 2 rồi thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo cho anh em thì mình có chốt cho anh em ba cái mã kèo trong cái trận này còn cái kèo gốc kèo thẻ kèo gốc á thì giải Đông Nam Á này vẫn có kèo gốc nha anh em nhưng mà cái kèo gốc tới cái lúc có cái đội hình chính thức mình sẽ cái cập nhật cái kèo gốc lên nhóm cho anh em thì Đông Nam Á này cực kỳ dễ đá gốc nhưng mà phải có đội hình xem xét được mấy đá được nha anh em đó thì mình có chốt cho anh em ba cái mã kèo trên màn hình thì cái trận này anh em cứ vào nằm Việt Nam à, chấm 2.5 từ đầu và anh em thêm cái mã tài 3.5 nữa hiệp 1 thì anh em vẫn nằm thằng Việt Nam chấp một cho mình thì ba cái mã kèo này anh em nên đầu tư từ đầu tại ngày hôm qua chưa có trận nào trong cái bảng A nổ tài nhưng mà thằng Việt Nam này rất là sáng cửa để có thể ghi 4 đến 5 bàn thắng trong cái trận đấu này để có thể uh, giữ vững được cái vị trí đầu bảng đó thì anh em giống như mà mình đã nói cho anh em trong đầu video rồi Việt Nam gặp vô cái bảng B này cực kỳ khó trong khi đó có Malaysia và Thái Lan thì à, cái bảng đấu này cực kỳ mạnh nếu mà Việt Nam không có thể trận đầu mà không có thể có một cái chuỗi bàn thắng rất là nhiều để vươn lên vị trí đầu bảng á, thì à, Việt Nam rất là khó cho Việt Nam có thể trụ lại để có thể vô được à, đứng được cái vị trí top 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó còn Malaysia và thằng Ừ, Thái Lan và còn thêm có Singapore cũng đáng gồm nữa nha anh em. Thì bởi vậy Việt Nam trận đầu tiên à, khai mạc vòng bảng á, thì Việt Nam cần phải thắng 4 đến 5 bàn thắng để giữ vững cái vị trí đầu bảng xếp hạng trước đã trong khi đó trận sau có gặp Thái Lan hoặc là gặp Mã Lai thì Việt Nam nếu mà có cầm hòa thì Việt Nam cũng có cái hiệu số bàn thắng rất là nhiều cũng vẫn có thể đứng được đầu bảng nha anh em bởi vậy anh em nên nằm thằng Việt Nam chấp 2.5 từ đầu cho mình nằm thêm cái mã tài 3.5 và nằm thêm hiệp 1 Việt Nam chấp 1 nữa thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn quan trọng là anh em phải chia đều kèo ra anh em đánh chứ anh em không nên đánh trên mà anh em bỏ tài và bỏ hiệp 1 hoặc là anh em đánh tài anh em bỏ trên hai thằng trên hiệp một và full trận thì cái tỷ lệ anh em full kẹo nó sẽ cao lắm nha thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang giống như mình nhận định trên video này mình cho anh em vào từ đầu nhưng mà nhiều khi mình chơi trong trang mình có thể chờ Việt Nam ra nó tụt xuống 2,25 hoặc hai hòa thì mình vào cái tỷ lệ mình thắng và hòa kèo nó sẽ cao thì bởi vậy anh em chơi ngoài thiệt cho anh em là anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trước trận đấu 1 đến 2 tiếng đồng hồ chứ anh em không có thể mà giống như chờ kèo hạ kèo tuột anh em vào anh em không có thể đánh được những mã rung nè không giống như anh em nhiều có nhiều chỗ không cho anh em đánh hiệp hai luôn nữa thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang đó là cái cách mà để cho anh em chơi hiệu quả nhất và anh em có thể kiếm về lợi nhuận cho anh em nhiều nhất thì cái video này cũng rất là dài rồi mình chỉ nhận định uh, cho anh em một cái trận của U22 Việt Nam và Lào thôi thì um, có trận sau mình sẽ nhận định thêm cho anh em cái trận um, sau nữa nha thì um, đến đây video cũng dài mình xin kết thúc video tại đây thì anh em nào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 thì bởi vậy anh em nào mà quan tâm tới vấn đề này trùng máu với mình á, thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc Telegram của mình em hướng dẫn anh em luôn á thì đến đây mình sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau